đây sau đây em sẽ giới thiệu qua cho các bác biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung 6 mặt này khi vào chơi bác chỉ cần mang được cho mình một hột này vào chơi thôi hai hột này nó là hai hột chậm bác nhá với cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung 6 mặt này các bác làm tay cái cũng được mà các bác làm tay con cũng được tay con các chỉ cần luồn đầu hột vào cho người ta lắc thôi mình đứng ngoài cầm cái máy báo dung này đánh đây đây là cái máy báo dung này là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng với mình rồi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 máy rung một dài này một dài ở trong này sẽ có tôm này các bác này đó có tôm này máy không rung không rung là ở đây có bầu nhé các bác nhé đó bầu này bầu và hai cua máy rung hai dài hai dài ở trong này chắc chắn là sẽ có con gà này các bác này đó có gà chuẩn xác chưa ạ vừa rồi mình đã test thử cho các bác một vài tiếng và các bác đã thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo rung sáu mặt chưa ạ các bác nào mà muốn được ờ, trực tiếp test các bác cứ lên cơ sở em còn nếu không thì cứ alo zalo cho em em sẽ tư vấn hoặc test cho các bác nha các bác nhé và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau